trong và hệ thống motor của sản phẩm sẽ là motor vuông ở à, vỏ nhôm và di chuyển trên trục ray đó là trục ray vuông và bây giờ mời anh em chúng ta sẽ cùng nhau tiến lại chi tiết và theo dõi cũng như là đánh giá sâu về dòng sản phẩm này và dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 90 này à, như em chia sẻ là sẽ được thiết kế lại với toàn bộ là thân máy sẽ là thân khung thép hợp các anh em thấy thì thân máy được thiết kế rất là chắc chắn và thép đây là thép 15 x 10 rất là dày và cứng cáp và toàn bộ hệ thống thân này sẽ được sơn tĩnh điện 3 lớp với màu đây là màu xanh ngọc lục bảo đây là màu độc quyền và là màu thương hiệu của công ty Factor Việt Nam và đối với loại sơn này sẽ sơn lại đây là loại sơn tĩnh điện và sơn 3 lớp trên thân máy cả thân gầm và cả bề máy đều được sơn hoàn toàn là sơn tĩnh điện và dòng sản phẩm này anh em thấy là toàn bộ thân máy sẽ được thiết kế gồm 4 đế và 8 chân inox rất là sáng sẽ giúp rất là đảm bảo cái độ cân bằng của ờ, dòng sản phẩm Factor 90 và thiết kế của máy đây là thiết kế thân thép hợp nên là trọng lượng của máy nó sẽ có phần nặng hơn so với những cái dòng hàng 08 ờ, hoặc là những dòng hàng 09 phổ thông ờ, đối với dòng sản phẩm này thì trọng lượng của nó rơi vào tầm 1 tấn mốt Tiếp theo sẽ là phần thiết kế đầu máy trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 90 và anh em có thể quan sát máy thì sẽ được thiết kế với hai đầu đầu máy thứ nhất là đầu máy cố định đầu máy thứ hai là đầu máy di chuyển để anh em lấy kích thước cắt đầu máy số 2 của dòng sản phẩm Factor 90 sẽ di chuyển trên trục ray phi 40 đúc đặt và đặt liền trên thân máy không có kê là dạ, từ trục ray cho đến thân máy và nói giữa trục ray và thân máy này sẽ là một ờ, tấm thép được file CNC à, dày 1,5 cm là đang chạy dọc từ đầu máy cho đến đuôi máy trên hai thanh ray bên trái và bên phải để giúp ổn định hơn à, trong quá trình chúng ta dùng về lâu về dài nó cũng sẽ không xảy ra tình trạng là cong võng đường ray trên đầu máy số 2 sẽ à, ở bốn góc sẽ được à, bọc một cái à, bọc cao su ở bên ngoài như thế này à, nó sẽ có tác dụng đó là nó sẽ đẩy những cái mạch nhôm đi ra bên ngoài à, nó không bị à, chui vào đây làm mà ảnh hưởng đến vòng bi ở bên trong và ảnh hưởng đến à, quá trình chúng ta di chuyển đầu máy số 2 và tiếp theo đó, để giúp cho anh em có thể là quan sát ờ, về chỉ số thước một cách thuận tiện hơn thì trên ờ, máy sẽ được tích hợp thêm đây là một kính lúp và đèn led à, kính lúp này à, sẽ giúp anh em đó là xem cái chỉ số thước sẽ to hơn ạ à. đây anh em có thể thấy trực tiếp đây và trên đây thì được gắn thêm đây là một cái đèn led ạ à. đây đèn led này sẽ đi kèm với là kính lúp như thế này à, anh em có thể là bật lên như vậy ạ à. đây dễ dàng thao tác và làm việc ạ. Đây. Và đây là đầu máy số 2. Thì về thiết kế thì đầu máy số 2 sẽ giống như đầu máy số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về ờ, chi tiết thiết kế trên hai đầu máy ạ. Cả đầu máy thứ nhất và đầu máy thứ hai đều được tích hợp đây là bích tông kẹp pho nhôm chống văng ạ. Đây là loại bích tông mới hoàn toàn à, trên thị trường bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng kẹp bê tông như thế này à, để cho giúp chúng ta cắt nhôm cả đầu 1 và đầu 2 thì đề C nó sẽ không có bị văng thì nó sẽ khắc phục được những cái tình trạng đó là bị vấp đề C này bị nổ đề C tránh à, nó sẽ giúp cho anh em được an toàn hơn à, đỡ nguy hiểm hơn trong quá trình chúng ta cắt và đối với dòng sản phẩm này thì để đảm bảo an toàn thì nắp chụp sẽ được thiết kế đây là nắp chụp theo phương lên xuống thẳng đứng đấy ạ. À này sẽ một phần là sẽ giúp tiết kiệm diện tích và tăng độ thẩm mỹ hơn cho dòng sản phẩm này à, một phần nữa là sẽ để bảo vệ anh em trong lúc chúng ta vận hành các máy thì sẽ không có bị mạc nhôm văng vào và trên máy thì sẽ tổng cộng đây là có 4 bích tông với hai bích tông kẹp ngang à, và hai bích tông kẹp ở trên bích tông này thì anh em có thể là di chuyển và à, thay đổi vị trí được để giúp anh em có thể là lấy đúng chủ nhôm của mình Về thiết kế đỡ đầu máy số 1 và đầu máy số 2, anh em có thể là quan sát đầu máy sẽ được đỡ hoàn toàn trên bề thép. Và đây là thép trắng nguyên tấm, à, không phải là thép ờ, chấp vá ạ. Và những ờ, thép này sẽ được file CNC hết để đảm bảo là cái độ ờ, chính xác cơ khí cao đây ạ. À. và tiếp theo đó là trên hai đầu máy sẽ có hai máng trượt DC để giúp cho những cái DC khi anh em cắt à, nếu như nó không kẹp được thì nó sẽ trượt trên những máng trượt này à, và tiếp theo là thiết kế bề mặt bích đỡ nhôm bề mặt bích đỡ nhôm sẽ là bề mặt bích to để khi anh em chúng ta là đặt nhôm vào thì sẽ không xảy ra tình trạng là bị kê nhôm và thiết kế đường rãnh lưỡi đây ạ thiết kế cơ khí đường rãnh lưỡi đây thì thiết kế rất là nhỏ gọn chỉ vừa đường lưỡi cắt qua gen 450 đi ra à, và tránh tình trạng bị biên bị gió làm ảnh hưởng đến mặt cắt của anh em và trên à, máy thì thiết kế đây để đảm bảo cho lưỡi cắt thì máy sẽ được thiết kế đây là vòi phun dầu làm mát và hiện tại thì đối với những dòng hàng cao cấp sẽ sử dụng đây là hệ thống phun dầu thông minh ạ à. đây à, phun qua hệ thống này thì nó sẽ giúp anh em đó là tiết kiệm được cái lượng hơi và có thể là điều chỉnh được cái lượng dầu ra vào nhiều hay ít ạ. À. Và đây là tổng quan về mặt trước của đầu máy số 2 à, Và đầu máy thứ nhất thì nó sẽ giống như đầu máy số hai Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem về ờ, thiết kế ở phía sau của đầu máy này và ở phía sau đầu máy thì được ờ, thiết kế đây là bệ thép đây Thép đỡ đầu máy phía sau để thép nguyên tấm rồi rất là dày ạ à. à, Và tiếp theo anh em nhìn lên anh em có thể thấy Đầu máy số 2 được thiết kế rất là gọn ra đầu máy thứ nhất cũng vậy Đầu máy thứ nhất đây cũng được thiết kế rất là gọn gàng à, Lý do là toàn bộ hệ thống ở bích tông sẽ được đặt ở bên trong đầu máy hết Và đang được sử dụng đây là mô, motor và bích tông sẽ sử dụng đây là motor vuông và bích tông đúc đặt luôn ạ à. Về ray di chuyển sẽ là ray vuông à, Với việc di chuyển bằng ray vuông nên là máy sẽ tích hợp với việc thiết kế là motor vuông và ray vuông nên ờ, trên máy sẽ được tích hợp đây là một cái bơm dầu vào ray ạ à. bơm dầu này sẽ giúp bôi trơn cái trục ray vuông ạ à. và bích tông ở bên trong sẽ thiết kế bích tông đúc đặc như thế này đây. và cạnh đây sẽ là can đựng dầu làm mát của sản phẩm thì can đựng dầu này sẽ giúp cho anh em có thể là kiểm soát được lượng dầu trong ờ, bình còn nhiều hay ít đây ạ à. và can đựng dầu này thì sẽ lọc qua hai lớp và anh em thấy thì trên nắp đây sẽ được lọc ờ, một lần ạ à. đây ạ à. đây lọc một lần ở trên đây và sau đó thì khi ờ, đưa dầu lên sẽ được lọc thêm một lần ở phía dưới đây nữa ạ đây rất là an toàn và giúp anh em là sử dụng cái dầu sẽ là dầu sạch Tiếp theo đây sẽ là thiết kế tủ điện Và với ờ, tủ điện của dòng sản phẩm Factor 90 Tất cả điện sẽ được sử dụng mang thương hiệu điện DLC Đây là dòng điện cao cấp cho những dòng sản phẩm mang thương hiệu Factor Và với thiết kế một cục chống đảo pha đây ạ Anh em thấy đây là cục chống đảo pha à, Tiếp theo đó sẽ là hai cầu chì tủ điện sẽ có một cục chống đảo pha đây sẽ là một cục chống đảo pha à, tiếp theo đó sẽ là hai à, áp tổng đây à, hai áp tổng của máy bên đây sẽ là hai cục khởi một cầu chì à, một bộ chuyển đổi nguồn 24V à, giúp chuyển đổi à, nguồn điện về hiệu điện thế an toàn và đây là tất cả những dây điện và dây điện này sẽ là dây điện lõi đồng hoàn toàn 100% và được đánh số thứ tự rõ ràng à, để anh em có thể là dễ dàng à, sử dụng thay thế khi có xảy ra tình trạng hỏng hóc và quan sát xuống phía dưới đây một xíu anh em sẽ nhìn thấy ở dưới đây là hệ thống van điện từ thì theo tủ điện sẽ được à, chia làm hai ngăn như thế này à, sẽ tránh được tình trạng nhiễm điện nhiễm từ thì hệ thống van này được uh, chuyển đổi về uh, ờ, 24V luôn uh, cho anh em dễ dàng sử dụng và dây hơi thì được uh, bơm keo ở dưới chân uh, sẽ không bị xì hơi ra bên ngoài và trên đây là bàn điều khiển của dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 90. Anh em thấy trên bàn điều khiển có tích hợp một đèn báo nguồn ạ. Đây, đèn báo nguồn đang báo màu đỏ, tức là đang có nguồn điện. À, và anh em thấy là trên dãy đầu nó sẽ có đây là nút khởi động motor đây ạ. Và nút bên đây là nút dừng motor là khi à, anh em không làm việc nữa chúng ta sẽ bấm dừng ở đây. À, và tiếp theo đó là nút đây anh em thấy là nút à, chọn đầu máy đây ạ. À, nút chọn đầu máy trái này, chọn đầu máy phải này, chọn hai đầu máy này. Đấy, và đây là điều khiển của đầu máy ở bên phải này đầu máy di chuyển và đây là đầu máy ở bên trái đầu máy cố định đây ạ đây chúng ta sẽ chuyển góc được như thế này à, về góc 90 hoặc góc 45 và đầu máy này cũng tương tự như thế anh em có thể là vận hành à, riêng biệt từng đầu máy trái hoặc từng đầu máy phải hoặc sử dụng cùng một lúc hai đầu máy và anh em có thể là muốn cắt một góc 45 độ và một góc 90 à, độ và chúng ta có thể là cắt hai góc 45 độ hai góc 90 độ tùy thích à, và à, tiếp theo đó là anh em sẽ sử dụng nút đây là nút kẹp bích tông à, để giữ chặt thanh nhôm nè đây. và bên đây là nút cắt đây chúng ta khởi động motor thực hiện hết những thao tác này rồi chúng ta sẽ tiến hành là cắt nhôm nè à, và bên đây nó còn một cái nút rất là to đây là nút uh, dừng khẩn cấp ạ à. à, nút dừng khẩn cấp này có nghĩa là à, khi mà chúng ta sử dụng có xảy ra vấn đề trục trặc gì về điện hoặc về hơi mà chúng ta chưa kịp xử lý hãy ấn ngay nút dừng khẩn cấp này trên bàn điều khiển thì hệ thống điện sẽ ngắt hoàn toàn đây anh em thấy thì khi nào chúng ta xử lý xong thì hãy xoay nút này đấy rất là đơn giản và nhẹ nhàng thì điện sẽ cấp lại và chúng ta có thể sử dụng một cách thuận tiện nhất đơn giản nhất liên lạc trực tiếp cho em like 0787 291 188 và đến trực tiếp tổng kho máy nhôm thuộc công ty Factor Việt Nam lớn nhất hai miền Nam Bắc ở khu vực Hà Nội anh em đến gần bến xe Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội và ở khu vực uh, miền Nam anh em có thể đến uh, gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và hãy liên lạc với số điện thoại phía bên trên video để có thể là được hướng dẫn vào kho và cũng như là có thể là biết thêm nhiều thông tin khuyến mãi trong ờ, những dịp uh, cuối năm và ừ, một lần nữa kính chúc cho quý anh em khách hàng chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công và thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.